Sáng ngày 28 tháng 6, Công an thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Đình Đức, 35 tuổi, ngụ tỉnh Hải Dương, về tội chống người thi hành công vụ và tàn trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, vào khoảng 9 giờ, ngày 18 tháng 6, tài xế Vũ Đình Đức điều khiển xe đầu kéo mang biển kiểm soát 51C 262 09, kéo theo dơ móc biển kiểm soát 60 e 002. 94 chạy theo hướng thành phố Cần Thơ, Bạc Liêu trên tuyến Quảng Lộ Phụng Hiệp khi đến địa bàn thị xã Ngã Năm. Tỉnh Sóc Trăng, Tổ tuần tra cơ động phòng chống dịch COVID-19 của thị xã Ngã Năm đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra và khai báo y tế, nhưng tài xế đã tăng ga bỏ chạy, tài xế Vũ Đình Đức cho xe chạy theo quốc lộ một hướng về Bạc Liêu, khi đến trạm thu phí tỉnh Bạc Liêu, tài xế cho xe vượt trạm, va chạm với phương tiện khác rồi quay đầu xe lao như điên về hướng thành phố Sóc Trăng. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, cảnh sát giao thông công an tỉnh Sóc Trăng đã nhanh chóng trưng dụng một xe đầu kéo và các phương tiện khác để lập chốt chặn trên quốc lộ 1, thuộc địa bàn xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Tuy nhiên, tài xế Vũ Đình Đức vẫn cố tình cho xe đầu kéo chạy với tốc độ cao, rồi lao vào các xe đang đậu tại chốt chặn. Lúc đó, xe điên mới chịu dừng lại. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã khống chế tài xế này và điều tiết giao thông trên quốc lộ 1. Qua test nhanh, Cơ quan chức năng phát hiện tài xế Vũ Đình Đức dương tính với ma túy, đồng thời còn phát hiện ma túy đá cất giấu trong xe.